thì về cái bộ sản phẩm hồ tài xỉu bay này tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa vì rất nhiều anh em rất rất nhiều anh em đã biết đến bộ hột tài xỉu bay này nó khác với lại cái bộ những cái bộ hột tài xỉu bình thường ví dụ như là hột ờ, nghiêng tài nghiêng xỉu này hay còn gọi là hột lệch tài lệch xỉu hay là hột báo này, hột còn gọi là hột máy hoặc là hột à, chống thầy thợ chống tiếng ấy không nữa thì thầy ờ, chống à, hột à, bão tất cả những cái loại hột đó ấy, thì nó cũng mỗi cái mỗi loại hột ấy, nó có một cái ưu điểm ờ, khác nhau nhưng mà theo cái quan điểm của tôi thì cái bộ hột bay này nó là nằm giữ đủ tất cả các yếu tố của cái những cái bộ hột kia kết hợp lại để tránh là mất thời gian cho anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái bộ hột này đây ờ, còn là một cục nam châm ở cái loa và tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé đây, anh em nhìn chùm chìa khóa nhé đây. Đó, hoàn toàn không dính không hết gì nhé dĩa này Đây. nhiều anh em cũng gọi đến hỏi gọi điện đến hỏi tôi ở đây có phải là hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột nặng nhẹ không và cái nắp này có phải là nắp âm dương không mà tại sao có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc đi hột như thế thì tôi nói với anh em đây hoàn toàn không đây nó là những cái nắp cái dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ test thử à, đèn cho anh em xem đây nắp thì thôi cho cái đây nó là cái nắp sườn toa đây, dĩa này dĩa hoàn toàn bình thường nhé trong suốt anh em nhé Đó. còn về hột đây anh em nhìn hột này. Đó, hột rất là trong anh em nhé trong suốt hoàn toàn không có tăng tích gì cả về cái ưu điểm của bộ hột này khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc đi hột được ví dụ đang tài chúng ta có thể lắc về xỉu xỉu chúng ta gọi lắc quạt tài hoặc là giữ tài giữ xỉu chỉ cần ờ, một ừ, cái bộ hột này thôi còn chén dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em bây giờ nó đang là tài tôi sẽ giữ tài cho anh em xem nhé. đó ba năm sáu ấy 2 3 6 này. 3 4 5 này. Lại về 2 3 6 này. Đó, bây giờ là bão bàng bà. <clears throat> Vừa rồi là tôi giữ tài được ờ, nếu tôi theo tôi không nhầm thì được 5 chén tài. Bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé. Đó, 1 1 122 này. 442 vẫn là xỉu 10 115 này xỉu 7 123 này xỉu 6 này. <clears throat> nói chung là khi lắc ấy thì tất nhiên là nó sẽ có những cái chén nó phản nhưng mà tỷ lệ phản nó không nhiều ví dụ chúng ta có thể là lắc trong 5 chén thì trong số đó ấy, thì có thể là có một chén phản hoặc là 6 chén thì có có thể là có một chén phản cái đấy thì chúng ta không thể tránh được bây giờ đang xỉu tôi sẽ tiếp tục giữ xỉu cho anh xem xem hai ba năm này một ba ba này một hai ba tiếp tục xỉu này ba ba bốn xỉu mười Đó, bây giờ nó sang tài rồi <clears throat> khi nó sang tài này thì nó có thể nó chỉ để giữ nó sang ờ, ví dụ tôi đang muốn giữ xỉu tiếp nhé nhưng mà nó sang tài khi sang tài này thì nó chỉ đứng sang một cái thôi xong rồi nó sang một chén thôi xong rồi nó lại tiếp tục nó quay về xỉu bây giờ tôi sẽ đưa về xỉu và tiếp tục giữ xỉu cho anh em xem đó hai ba ba này một hai sáu vẫn là xỉu rồi đó giờ bão nhất nhé bàn một đó, vẫn là xỉu anh em nhé vẫn là xỉu tiếp tục vẫn là xỉu 134 này Đó, bây giờ nó sang tài rồi khi sang tài này tôi muốn đưa nó về xỉu bây giờ, vừa rồi là tôi đã giữ tài và giữ xỉu bây giờ tôi sẽ lắc hột đi cho anh em xem này. đang tài tôi sẽ lắc về xỉu đó 134 nhé sang tài 246 ấy về xỉu 113 này rồi qua tài hai ba sáu ấy về xỉu nhé rồi lại một hai ba qua tài nhé hai năm sáu ấy về xỉu có như chén này là phản này khi nó chén nó phản tất nhiên là có chén phản nhưng mà nó không nhiều bây giờ tôi sẽ đưa về xỉu cho anh em xem một ba bốn 4 nhé đưa qua tài Đó, 4, 5, 6 thế là tôi vừa hướng <clears throat> ờ, dẫn anh em cách lắc ờ, bộ hột tài xỉu bay bây giờ có những chén như này thế hột như này ví dụ như là 456 hay còn gọi là tứ ngũ thiên này khi anh em lắc ấy thì ờ, tất nhiên nó sẽ thường thường ấy như thế hột như này thì làng người ta hay đánh tài nhiều hơn nhưng mà thế hột này tôi sẽ đưa về xỉu cho anh em này đó một ba năm tôi sẽ làm lại một lần nữa nhé 456 năm Đấy, tôi sẽ đưa về xỉu Đó, 442 rất là đơn giản đúng không rất hiệu quả vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cái à, cách lắc hột tài xỉu bay khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu về cái bộ hột này thì cái sự hiệu quả nó như thế nào thì anh em cũng à, chắc là anh em nhiều anh em đã biết rồi bởi vì cái bộ hột này nó rất là hot trên thị trường trong thời gian vừa qua